thánh thơ từ thiên đình bài số mười chín thương con nhiều lắm giảng lúc 2 giờ 48 phút ngày 9 tháng 11 năm 2021 con ơi thế trưởng sắp tới kỳ này khó lòng biết được ai ở chiến trường ai trong hoang lạc hết thảy đều do cái tâm của mình đời người có lúc như sông có khúc quán có phùng to hay thu hẹp lại có người cũng vậy có lúc lên voi sau thời xuống chó nếu tâm không định thì đời cứ trôi theo đường quán co của khúc sông dài con ơi tâm định dù con dẫu có nổi trôi thế nào thì đời vẫn sáng ở mảng kết thúc cho nên giờ đây là lúc cơ trời giáng nhiều tai họa nhưng con vững tin vào trời vào phật thì thuyền có lực con vẫn an nhiên bởi chết không hết chết như thế nào mới điều đáng nói chết mà run sợ thì xuống địa ngục chết mà an nhiên hiên ngang đón nhận là chết an toàn được vào cõi giới của tiếng Phật trời. Đó lời nhắn nhủ trong kiếp nạn tới sẽ xảy ra nhiều hiện tượng mới lạ mà con run rẩy thì hồn liệt xác trong cảnh tang thương không sao cứu được nếu con biết được cuộc sống giờ đây chỉ là tấm áo cho ta tạm thời áo nay đã cũ thời ta phải rũ để được cơ hội trời máy áo mới cho con khoác vào với dung mạo đẹp của người quân tử sống trong đạo đức cùng với yêu thương thì dù cõi nào con luôn vẫn được phật độ cho hồn đến nơi thiên thượng mong con thực tỉnh để hồn con mãi về nơi vĩnh hằng trong tình yêu thương của người thượng đế người sanh ra con gửi con đến trường cho con học hỏi để được nên người cùng với chữ nhân mà con mãi miết quên cả lối về đứa con tội lỗi người vẫn ngóng trông mong mỏi con về mãi ấm mẹ cha của lúc sanh thời thương con nhiều lắm mà chỉ nói được đến đó thôi